Đây, xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Thanh Hải và tôi là founder của Maboy Agency chuyên uh, tư vấn và triển khai các chiến lược marketing cho các bot hệ thống, các chủ spa, các chủ thẩm mỹ viện. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái chiến lược trong quy trình marketing spa chuyên nghiệp thì tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái chiến lược liên quan đến làm sao để khách hàng biết tới spa của bạn, những chiến lược làm sao để khách hàng thích spa của bạn những chiến lược làm sao để khách hàng tin và mua mua sản phẩm dịch vụ của bạn và những cái chiến lược để tạo ra cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời trải nghiệm khách hàng wow khi khách hàng đến với spa của bạn và những chiến lược để khách hàng biết đến spa của bạn chiến lược đầu tiên rất là quan trọng đấy là chiến lược thiết kế biển hiệu và đèn led standy thu hút ừ, bởi vì là spa của bạn chủ yếu phục vụ cho những khách là phạm vi từ 1 đến 10 km xung quanh khu vực của bạn cho nên là nếu như bạn có biển hiệu thu hút bạn sẽ gây được chú ý tới những người đi đường và trong trường hợp là khách hàng họ đang đi tìm một spa nào đó để họ điều trị thì họ thấy spa của bạn có một cái sự thu hút khác biệt với những cái spa xung quanh thì họ sẽ à, vào spa của bạn và đặc biệt để thu hút được khách hàng vào trải nghiệm spa của mình bằng một cái dịch vụ mồi thì các bạn sẽ thiết kế à, một cái dịch vụ mồi ví dụ như là 49k 39k và đặt standy trước cửa spa để gọi là à, thu hút mọi người vào trải nghiệm chiến lược số 2 để nhiều người biết tới spa của bạn đó chiến lược phát bong bóng có in logo dịch vụ và địa chỉ spa của bạn à, chiến lược này thì chúng ta sẽ tặng bóng bay trước cửa các cổng trường mầm non trường cấp 1 bởi vì là phụ huynh sẽ đi đón con và trẻ con thì sẽ rất là thích bóng bay các bé nhận bóng bay và về nhà thì phụ huynh sẽ lại đọc được cái thông điệp mà chúng ta đã ghi ở trên bóng bay đó và phụ huynh sẽ biết tới spa của chúng ta các bạn có thể tham khảo đây là một bộ bóng bay mà à, họ đã in và phát tại tiếp theo chiến lược thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là phát tờ rơi chương trình khuyến mãi thiết kế tờ rơi một cách đẹp những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi của các bạn tìm đến các điểm xung quanh có khách hàng tiềm năng như là chợ này, cổng trường mầm non này trường cấp 1 hay là bãi gửi xe chung cư và các bạn hoàn toàn có thể thuê những bạn sinh viên với giá là 50.000 đồng một giờ làm việc để các bạn sinh viên đó có thể phát tờ rơi cho các bạn đó Chiến lược thứ tư đó chính là dán poster hay là đặt standy tại thang máy chung cư quanh khu vực của bạn. Thì ờ, để thực hiện được chiến lược này đầu tiên bạn sẽ thiết kế một cái poster, một cái standy chương trình khuyến mãi của spa của bạn và hoặc là các bạn có thể quảng cáo một cái dịch vụ mồi tại spa của bạn và các bạn sẽ liên hệ ban quản lý tòa nhà của cái chung cư đó để biết là điều kiện để đặt ở ờ, đó là gì phí là bao nhiêu à, như một vài những cái đối tác của tôi họ uh, đặt thì là phí là 100 nghìn một ngày thì nó cũng rất là rẻ thôi chiến lược thứ tư à chiến lược thứ năm đó chính là chiến lược quảng cáo trên xe taxi và xe buýt trong cái tuyến khu vực của bạn quanh khu vực của bạn chiến lược này chủ yếu là làm để tăng độ nhận diện thương hiệu đối với những thương hiệu lớn Chiến lược này chủ yếu phù hợp với những thương hiệu lớn sẵn sàng chi tiền và không cần đo lường kết quả chủ yếu là để phủ thương hiệu. Giá thuê trên một chiếc xe dao động từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng trên một xe. Đó là giá thuê để marketing trên xe ô tô hoặc là taxi hoặc là xe buýt Chiến lược thứ sáu đó là tạo một website và SEO từ khóa khu vực. Khi mà khách hàng có nhu cầu điều trị một cái vấn đề nào đó, họ sẽ lên mạng và họ sẽ tìm kiếm à, ví dụ như là spa à, tại Cầu Giấy, spa tại Thủ Đức. Đó và khi chúng ta có website rồi chúng ta SEO từ khóa khu vực của chúng ta thì sẽ được những khách hàng đang có nhu cầu và họ cái khả năng mua hàng rất cao và khi mà các bạn có website thì khách hàng cũng có thể chủ động tìm hiểu trên online những cái hình ảnh feedback khách hàng cũ đã sử dụng hay là những cái giá dịch vụ của chúng ta bao nhiêu hay là những cái ưu điểm nổi trội của chúng ta thì khách hàng cũng sẽ tìm hiểu được luôn và có thể quyết định mua hàng rất là nhanh chóng. Chiến lược số 7 để nhiều người biết tới spa của bạn đó chính là các bạn sẽ marketing bằng fanpage thì sẽ có ba kiểu fanpage mà các bạn cần phải à, làm đó là fanpage cộng đồng ví dụ như là cộng đồng những người thích làm đẹp đó fanpage thương hiệu cá nhân là fanpage tên của bạn ví dụ như là à, Nguyễn Thị Ánh phù thủy phun xăm đấy, đấy là một cái tên thương hiệu cá nhân hay là uh, tiếp theo phải có một cái tên fanpage nữa đó fanpage thương hiệu spa của bạn dụ như là spa Thúy Hạnh spa hay là gà spa Seoul spa đấy là tên fanpage thương hiệu spa và chúng ta sẽ chạy quảng cáo ghim bán kính 5 đến 10 km quanh spa của chúng ta chạy quảng cáo một cái dịch vụ mồi đấy để kéo người quanh khu vực của chúng ta đến hay là chúng ta sẽ tạo những cái mini game để thu hút khách hàng tiềm năng tham gia vào tham gia vào cái mini game và biết tới spa của chúng ta bằng fanpage ngoài ra thì khi mà các bạn có fanpage rồi thì các bạn hãy hàng ngày đăng những cái nội dung hữu ích lên fanpage đó đăng những cái chia sẻ kiến thức hay là những cái chia sẻ tâm sự chị em đó ngoài ra thì khi mà các bạn dùng fanpage marketing thì các bạn có thể tạo được chatbot marketing chatbot nó sẽ gửi lại tự động hàng loạt tới những người khách hàng đã tham gia inbox vào fanpage của chúng ta hay là những khách hàng đã dùng dịch vụ của chúng ta thì chúng ta có thể chăm sóc họ bằng chatbot Chiến lược số 8 để khách hàng biết tới bạn, spa của bạn đó chính là phát triển Facebook cá nhân kết bạn với khách hàng tiềm năng. À, hầu hết thì các chủ spa hiện tại đang áp dụng cách này thì cách này nó vẫn rất là hiệu quả. À, các bạn sẽ vào các group dân cư group chợ của khu vực của bạn và các bạn kết bạn với những khách hàng đó ngoài ra thì các bạn sẽ vào Facebook của những người khách hàng đã dùng sản phẩm dịch vụ bên bạn và sau đó bạn vào cái mục bạn bè của họ đấy các bạn sẽ kết bạn với những người bạn bè của khách hàng đấy là những cái đối tác mà rất là dễ dàng trở thành khách hàng của bạn ngoài ra thì các bạn biến Facebook của các bạn trở thành một cái Facebook rất là thu hút ngoài bằng việc là để avatar để ảnh bìa và phần giới thiệu thu hút đăng những cái bài viết chia sẻ kiến thức hữu ích để người khác họ khi mà họ bấm vào Facebook của bạn họ nhìn thấy họ tin tưởng và họ muốn kết bạn chứ không phải là suốt ngày chỉ đang bán hàng hay là đang lặn mụn toàn những cái hình ảnh rất là ghê ghê khiến người ta không buồn kết bạn với mình đó mình phải thể hiện mình là một người chuyên gia chuyên nghiệp Ngoài ra chiến lược tiếp theo, chiến lược thứ 9 để khách hàng biết tới bạn đó chính là đăng seeding ở các group có chứa khách hàng tiềm năng. Đó. Hầu hết mọi người khi mà vào những cái group mà có khách hàng tiềm năng thì các bạn sẽ đăng bán hàng luôn. Thì đây là một cái sai lầm bởi vì khách hàng họ không thích những cái bài đăng bán hàng mà họ thích những cái bài đăng kiểu như là review hay là cảm nhận đấy mình sẽ vào mình dùng một link khác mình đăng seeding đặt câu hỏi tạo tương tác đó ví dụ như là mình vào một cái khu chợ à một cái group khu dân cư gần spa của mình mình sẽ hỏi có em đang muốn phun mày à, có chị nào đã từng phun mày ở spa à, Vân Lan của em chưa à Vân Lan này chưa thì các bạn sẽ uh, tạo những cái link để seeding là à, mình đã dùng rồi mình thấy rất là ok tức là giống như chúng ta seeding tạo tạo hiệu ứng ấy tiếp theo đó là chiến lược để nhiều người biết rồi các bạn đó là thuê page hay là kênh tiktok khu vực khu vực của spa của bạn để PR vì page hay là kênh tiktok khu vực spa của bạn chủ yếu là những người dân cư ở đó like và theo dõi vậy nên là đó chính là nơi có chứa khách hàng tiềm năng và chúng ta thường PR PR thôi chứ không phải quảng cáo đấy ví dụ như là các bạn có thể xem uh, uh, anh chị vợ chồng uh, Mai này có thuê fanpage uh, à, kênh TikTok Đà Nẵng để PR cho cái chương trình uh, khai trương của thẩm mỹ viện Malisa tại Đà Nẵng đó cũng rất là thu hút rất là hiệu quả Chiến lược 11 để nhiều người biết tới spa của bạn là làm TVC giới thiệu. TV, video TVC uh, à, sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ spa của bạn một cách tổng quan nhất. Trong TVC thì mình sẽ đưa các thông điệp, các điểm mạnh, các sự khác biệt của spa của mình hay là sản phẩm bồ câu vào trong cái thông điệp của TVC. Chiến lược 12 đó chúng ta sẽ làm một kênh YouTube. Kênh YouTube sẽ chia sẻ những cái video liên quan đến dịch vụ của chúng ta những cái video cảm nhận khách hàng hay là những cái video chia sẻ kiến thức giá trị hữu ích sẽ giúp khách hàng tin tưởng và giúp khách hàng sẽ tìm hiểu chúng ta trước khi đến với dịch vụ của chúng ta thì khách hàng sẽ rất là tin tưởng <clears throat> tiếp theo chiến lược uh, à, 13 đó là chiến lược liên kết với các đối tác có cùng khách hàng tiềm năng ví dụ như là các đối tác ở đây có nghĩa là các salon tóc này các phòng gym này các cửa hàng thời trang cửa hàng mẹ và bé mình có thể tặng các voucher tặng quà tại đây à, và đây là chiến lược rất là hiệu quả bởi vì là khách hàng cũng rất là thích được nhận quà khi họ sử dụng dịch vụ hay là mua hàng đối tác nghĩa là họ đã tin tưởng đối tác đó vậy nên là họ sẽ nhận voucher đó và đến sử dụng dịch vụ của bạn và chiến lược thứ 12 sẽ là khuyên các bạn lên áp dụng đó chính là chiến lược ưu đãi cho khách hàng giới thiệu khách hàng đó đầu tiên thì các bạn phải vượt qua tâm lý e ngại xin lời giới thiệu của khách hàng hãy cho một chính sách lợi ích để khách hàng họ giới thiệu và họ sẽ được ưu đãi là gì đó nhưng mà tuy nhiên để khách hàng họ giới thiệu cho bạn thì sản phẩm dịch vụ của bạn phải mang lại hiệu quả cho họ và mang lại cho họ một cái trải nghiệm khách hàng vượt sự mong đợi thì ở phần cuối của cuốn ebook này tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái những cái uh, chiến lược để mà các bạn sẽ làm cho khách hàng trải nghiệm wow tại spa của bạn đó ngoài ra thì tôi còn rất nhiều những cái chiến lược tiếp theo ở cái bộ quy trình này và nếu như bạn muốn nhận bộ quy trình này thì hãy inbox với tôi qua Facebook là Lê Thanh Hải hay là qua Zalo là 0359460468 các bạn hãy kết bạn với tôi qua Facebook là Lê Thanh Hải và Zalo này tôi sẽ gửi tặng cho các bạn cái quần ebook này để các bạn có thể đọc rất là nhiều những cái nội dung tiếp theo